ngựa mặt ngu ngồi trong quán uống ly cà phê Hey hey hey yeah Hello xin chào tất cả mọi người nha Đố mọi người biết mình là ai đây Mấy bạn hãy thử đoán coi mình là ai Mọi người có 5 giây để đoán thử nha 5 4 3 2 một Rồi mọi người có biết mình là ai chưa à, Bạn nào mà đoán mình là ngựa mặt ngu là mấy bạn sai rồi Bởi vì mình không phải là ngựa mặt ngu Mấy bạn hãy xem mình đây <laughs> Hồi nãy bạn nào mà đón mình là ngựa mặt ngu thì các bạn sai rồi nha Bởi vì mình không phải là ngựa mặt ngu Mà mình là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh quốc gia Việt Nam đây <laughs> Ok mọi người ơi Và hôm nay nè Mình đã gọi là vào trong kênh youtube của mình Và mình thấy có rất là nhiều những cái bạn đặt ra cho mình những cái thử thách rất là hay Bởi cho nên là hôm nay Phong quyết định vào trong mini world và quay cho anh em xem thêm một video mini world mới rồi đây Và trước khi vào video nè các bạn đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và cho nút subscribe đăng ký mọi cho kênh youtube youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của cái hành vi của hero team để đăng kiếm họ cho mọi người nữa nha anh em đó còn bây giờ nè mấy bạn biết hôm nay mình sẽ quay gì không <laughs> hôm nay nè bạn ơi mình sẽ quay một cái thử thách đó chính là thử thách hóa trang thành ngựa mặt ngu và tỏ tình các bạn nữ ở trong hero team đó nghe hấp dẫn chưa có nghĩa là mình sẽ mặc cái bộ đồ của ngựa mặt ngu và mình sẽ qua bên nhà của camui nè qua nhà timmy simmy nè đó và sammy nè để mình tỏ tình những bạn nữ trong hero team nha mình không biết rằng là những bạn nữ trong hero team sau khi mà bị ngựa mặt ngu tỏ tình thì mấy bạn ấy sẽ có cảm giác như thế nào và mấy bạn ấy cảm xúc của mấy bạn đó sẽ như thế nào à, <laughs> chắc là sẽ hài lắm đây ok thì mấy bạn thử thử đoán coi liệu rằng là có ai sẽ đồng ý là bạn gái của mình ngựa mặt ngu không nha ok <laughs> mình thấy trò này khá là vui anh em ơi còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video nào let's go one hour later He, mấy bạn ơi bây giờ mình đã hóa trang người của mình thành ngựa mặt ngu nữa bạn ơi đó mấy bạn thấy mình hóa trang có giống không nào trời ơi bạn nào thấy giống thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha ôi đúng là ngựa mặt ngu đẹp trai à không nhầm phải nói là xấu trai chứ ngựa mặt ngu xấu trai gì đâu luôn á bạn ơi <laughs> nếu bạn nào thấy ngựa mặt ngu xấu trai nhớ bình luận lại luôn nha ôi ok bây giờ nè mình sẽ vào trong làng hero team nè mình coi coi trong làng hero team có những thành viên nữ nào và mình sẽ tỏ tình thử thành viên đó để xem phản ứng của người đó như thế nào nha anh em <laughs> chắc người đó sẽ sợ lắm luôn á <laughs> <laughs> ok ok để xem coi à ừ, ok đầu tiên là mình sẽ thử tỏ tình sammy nha uhm, để coi coi sammy như thế nào nha ok để tới nhà coi ủa, ủa mà khoan tại sao cái nhà của mình mà ai đập mất hai cái cửa của mình rồi <laughs> thôi cậy đi cậy đi em à, sammy ơi sammy à sammy ơi xuống liền xuống liền đây xuống liền xuống liền ủa còn một ngục hề đập cái cửa của mấy người nha mấy người đừng có vô an cho tôi còn thứ hai đó chính là hôm nay tôi qua đây là tôi có chuyện muốn nói với sammy nè <laughs> chuyện gì nữa nói nhanh lên tôi đói lắm rồi nè ờ ok ủa đói hả đói hả ok đợi đợi xíu ừ. trời ơi mấy bạn ơi Hè, mấy bạn ơi, người ta hay nói á, muốn lấy lòng của con gái á thì chúng ta hãy cho nó thật là nhiều đồ ăn, thật là nhiều trà sữa, thật là nhiều bánh kẹo thì nó tất nhiên là nó sẽ thích mình luôn bởi vậy cho nên bây giờ mình sẽ thử nha <laughs> ok ok để mình cho thử đây à sao mày bà đói đúng không được rồi tôi có đây cho bà nè đó thịt gà quay nè bánh canh cua nè lại sushi nè đó ngon không ôi ngon ngon cảm ơn nghe ta ta tăng trước em tăng trước nha ê bình tĩnh từ từ từ từ bình tĩnh trước khi ăn á thì tôi có điều muốn nói với sam nè ừ, ok nói nhanh đi trời ơi tèm quá à. à tôi muốn nói rằng à tôi rất là thích sam luôn sam có thích tôi không không ủa cái gì vậy cái gì vậy tại sao lại không à để ra ngươi đưa đồ ăn cho ta để dụ ta chứ gì trời ơi không ăn không ăn không không tỏ tình giết không ủa tại sao vậy tại sao lại không chịu chấp nhận lời tỏ tình của tôi hả thứ nhất ngươi là ngựa mặt ngu ủa ngựa mặt ngu sao xấu chắc đó đó là điểm chính <laughs> vô duyên vô duyên mới gì xấu trai Ta còn đẹp trai hơn cả Phong Cận nữa đó Ngươi nghĩ sao vậy Phong Cận làm sao đẹp trai bằng ta Thật không bây giờ ngươi tự hỏi coi từ Nói chung là ngươi thử xoay gương quay Ngươi có tự hỏi bản thân mình ta mà sao nhìn ngươi ta hỏi luôn Trời ơi cái gì đâu mà xấu trai Ta biết là ta xấu trai Nhưng mà được một cái là ngươi hãy nhìn đi trên người của ta nè Ta mặc toàn là đồ hiệu không đó Đồ của ta là đồ Gucci, đồ LV không đó Rất là xịn luôn Thích ta đi ta sẽ cho ngươi đồ Không không ghét trong lòng ta chỉ có mỗi phong cận thôi ta chỉ yêu mỗi mình phong cận thôi không có người đâu xì xì xì ừ, đi đi đi đi đi gì đi đi ngươi ngươi chỉ thích một mình phong cận hay sao đúng rồi tại Trong... sao thôi cho tôi bạn ơi ờ nhưng mà không sao <laughs> hôm nay mình đã thử hóa hình ngựa mặt ngu và mình tỏ tình sammy thì mình mới biết rằng là sammy trong lòng sammy là chỉ có một mình mình thôi <laughs> trong trái tim của sammy chỉ có một mình phong cận thôi <laughs> đó như vậy mới đúng chứ ok rồi bây giờ để xem coi người tiếp theo mình tỏ tình là ai đây ta để xem nha xem nha này nói chung là sammy là mình tỏ tình thử rồi đó và bả không đồng ý rồi đó để kiếm người tiếp theo coi à hay, để coi coi bây giờ ở trong đây còn ai không ta Ngoài Timmy ra nè, ngoài Camui ra Ngoài Sammy ra thì hình như là À đúng rồi, còn một người nữa <laughs> Đó chính là Simmy bạn ơi Ôi, mình thấy Simmy kìa <laughs> Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ thử vào trong Mình tỏ tình Simmy thử coi Simmy liệu rằng phản ứng của Simmy sẽ như thế nào Khi bị ngựa mặt ngu tỏ tình nha <laughs> Ok ok, để thử coi thử coi <clears throat> À Simmy ơi Ai hả? ủa ủa ngựa mặt ngu hả ủa đi đâu chơi dạ sao bị lạc hay vậy à, à, à hello simi hello hello tôi hôm nay à... tôi đến đây để tôi mua trà sữa nè cái gì mua trà sữa Trời đúng rồi. nghề ba hay là quay ăn cắp vậy à? nghi lắm luôn á Ê mấy bạn ơi, hình như là con ngựa mặt ngu này nó chuyên đi ăn cắp đồ hay sao Nó gặp ai người ta cũng bảo nó là con là cái đồ đi ăn cắp hết vậy trời Trời ơi trời, <laughs> bực bội vậy <clears throat> à, Không có, không có đâu Hôm nay tôi qua đây nè là tôi mua hết tất cả bánh kẹo Hết tất cả trà sữa trong đây luôn Trời, mua hết cái đống này luôn, rồi mua hết trà sữa mấy bánh kẹo luôn hả? Đúng rồi wow, Trời ơi, trời ơi khách quý mất khách quý mời ngồi mời ngồi đây đó rồi, nhưng mà khoan tôi chỉ mua hết đống bánh kẹo này với một điều kiện mà thôi ừ, điều kiện gì ông cứ nói hết thì tôi sẽ làm hết trơn luôn vậy ông mua hết cái đống này là được <laughs> ok ok vậy thôi coi ừ. tôi mới nói với xem rằng là từ trước giờ á tôi chưa bao giờ thấy trên đời tôi cả cuộc đời tôi tôi chưa bao giờ tôi thấy một người nào mà xinh như sim vậy á <laughs> trời đất ơi đỡ khen trời ngại chết luôn á <laughs> không tôi đâu có khen tôi đâu có khen tùm lum đâu tôi khen thiệt mà tôi khen thiệt tôi không có nói dối đâu tôi chưa bao giờ biết nói dối là gì hết trơn á thôi nói chung là không dài dòng nữa bây giờ như thế này đi tôi đã hứa rằng là tôi sẽ mua hết đống trà sữa và, và bánh kẹo ở trong nhà sim bởi vậy cho nên tôi chỉ có một điều kiện duy nhất thôi điều kiện của tôi đó chính là Simmy có thể nào làm bạn gái của tôi được không? Tôi rất ừ. là thích Simmy luôn. Nếu như Simmy đồng ý làm bạn gái của ngựa mặt ngu thì là là tôi đây thì tôi sẽ mua hết đống bánh kẹo này luôn. Sim chịu không? Cái cái cái cái cái cái gì ông ông ông tỏ tỏ tình tình tình tôi tôi tôi á hả? Đúng rồi. Hả? Hôm nay ngựa mặt ngu quyết định tỏ tình Simmy. <laughs> Trời Bắn quà Bây giờ giữa cái đống đẹp với cái đống à, ông tỏ tình với tôi thì Làm ơn vâng, Đừng có tỏ Đừng có mua bánh kẹo Tôi lại mời ông đi giờ Đừng có đừng có ở đây nữa Tôi tôi, tôi chết mất Đừng có tỏ tình tôi và tôi sợ lắm Không tôi mép má vậy Không không không Bình tĩnh đi Yên tâm đi à. Tôi hứa là tôi sẽ bảo vệ Simmy mà Tôi rất là thích Simmy luôn Làm ơn hãy làm bạn gái tôi đi Hãy làm bạn gái tôi mà à, Tránh ra tôi ra đi ơi mấy bạn ơi mình chỉ giả bộ làm ngựa mặt ngu cái mình tỏ tình simi thôi mà simi cũng sợ nữa ơi <laughs> ờ, mà khoan tính ra gặp bản thân mình mà bị ngựa mặt ngu tỏ tình thì chắc mình cũng sợ quá luôn trời mình sợ tè ra quần luôn á trời ơi trời <laughs> nhưng mà không sao nói chung là cái này chỉ là cho thôi mà thôi cậy ờ mà mình có hơi quá đáng không ta simi khóc luôn rồi thôi cậy đi nói chung là cho mấy bạn xem mấy bạn thấy video vui là được đúng không à <laughs> ok để mình xem coi bây giờ mình sẽ chuyển qua mình tỏ tình ai ta ờ timmy hay là camui hay ai vậy ta bây giờ ở trong làng thì mình thấy là camui không có ở nhà nè timmy không có ở nhà nè mà bây giờ á thì hồi nãy là mình đã tỏ tình sammy rồi tỏ tình simmy rồi mình đã hóa trang thành người mặt nuôi để tỏ tình rồi mà bây giờ không còn ai nữa giờ tỏ tình ai đây trời ai từ nãy giờ mới tỏ tình được hai người à, à Ê trời ơi trời ơi vô đây vô vô vô nè vô nè Ý, Chà chà ừ. mấy bạn ơi có anh dịch ở nhà nè hay là bây giờ á lỡ ơi, bây giờ không còn ai không còn bạn nào là nữ ở trong làng hero team nữa hay là mình tỏ tình dịch luôn ta <laughs> đối với mình dịch lúc nào cũng là nữ mà đúng không tại vì trong lòng thông dịch lúc nào cũng là một cô bé xinh xắn đáng yêu hết <laughs> ok để mình thử coi à, à, à alo dịch ơi dịch ơi ơi tao qua tới đi hello dịch em à, không nhầm chết chết chết mình mình Ủa? phải nói bằng giọng của người mặt ngu à, à, à, tôi là người mặt ngu đây hello dịch Ủa, thằng ngựa mặt ngu này mày mày mày, mày trốn đi đâu mà bao nhiêu lon bia mày mới quay lại vậy hả à, ờ, ta tôi tôi đi đâu kệ kệ kệ tôi nhưng mà hôm nay tôi vào trong đây tôi tìm à, dịch để có một cái chuyện này tôi muốn nói với dịch nè à, ha, tao tìm mày lâu rồi <laughs> mày chết rồi con cái gì không cái gì mày trộm đồ ăn của tao tao chưa xử lý mày à, giờ mày nói cho ê, ê bậy nha bậy nha tôi không có trộm gì hết nha à mà thôi hôm nay à, tôi có cái chuyện này muốn nói dịch này dịch dịch dịch cất cái cây súng vô đi đừng có cầm súng nữa ghê quá luôn. mày đừng quanh đây mày rình mò mày ăn trộm đồ gì trong làng gì muốn gì không có không có đi ăn trộm gì hết trơn á tôi à, giờ tôi đã trở thành một con ngựa gọi là lương thiện rồi tôi không còn đi ăn trộm đồ nữa bây giờ tôi qua đây nè tôi có điều này muốn nói dịch nè à thật sự từ trước đến giờ á tôi chưa bao giờ mà thấy ai đẹp trai như dịch vậy gì? gì tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp trai giống như dịch Trời ơi thì chắc mày cứ phải nói cho chị thật cái chờ ai biết tao đẹp trai nhất cái làng này <laughs> Trời ơi bạn ơi Ông dịch ông dẻo thấy ghê luôn bạn Mình nhìn mình muốn ói luôn trời <laughs> ơi Trời ơi mình khen dịch đẹp trai mình muốn ói luôn á Nhưng mà thôi phải ráng ráng à, Kìm kìm vô kìm vô À dịch đây à, Không những mà đẹp trai đâu nha Mà dịch còn một trong những cái người mà tôi có thể nói là phong độ nhất làng Hero Team luôn á <laughs> trời ơi mày lại nói ra một cái điều ai biết trời từ trưa nay tao nói mày là từ hồi bắt đầu tao xây cái làng này á ai đi qua đi lại cũng khen ơi vì đẹp trai ơi vì phong độ ơi trời ơi tính là chưa có ai khen nó xấu trai hết khen xấu trai thì tức là chắc chắn là gato gato trời ơi tao biết tao đẹp trai ơi bạn ơi, ơi ông dịch ông tự tin quá bạn ơi nghe mà sợ luôn trời à, thôi rồi hôm nay nè nói thiệt nha dịch bởi vì dịch quá đẹp trai cho nên là ngựa mặt ngu ta đây đã thích dịch từ lâu rồi không biết dịch có thể nào làm bạn trai của ngựa mặt ngu ta đây không à, không là bạn Trời gái của ta mới đúng đẹp trai này làm bạn gái hay chuyện bình thường ê dạ vậy hả vậy mình nói lại nghe coi à tôi nói là tôi là ngựa mặt ngu và tôi rất là thích dịch dịch có thích tôi không sao sao sao mày đừng ô hồi nãy mới rõ ràng kêu là làm bạn trai là làm bạn gái là chuyện cũng bình thường mà ý tao nói là người ta là bạn gái tóc chìa bay bây giờ mày nhớ thêm tao là con trai nè mày là con trai làm sao mà tao thích mày được ê nhưng mà lại nãy ờ, gọi là dịch đã nói rồi cho nên bây giờ dịch phải làm bạn gái của tôi bây giờ mày nhất định mày bắt tao phải làm làm bạn gái mày đúng không đúng rồi dịch phải trở thành bạn gái của ngựa mặt ngu <laughs> à trời ơi mình thích làm bạn gái mày đúng không đúng rồi mày chết mày con thôi mày sáng tới à, con kiếm à. chuyện của tao à, à, à, à mày, mày nha. ai là bạn gái của ai à, à, à. nói đi ai ai ai bậy nha bậy nha bậy nha ai bậy ai ai ai đâu đâu đất đâu đất thắng sớm cô hồn cái nào mày thích thắng cô hồn mày quay trở lại ông đúng cái thằng này thôi được rồi thôi được rồi trời ơi bạn ơi ông dịch ông ác quá mấy bạn ơi mình chỉ chọc ông có chút siêu thôi mà ông qua ông băng mình quá trời luôn trời ơi trời đúng là dịch gọi là đồ đáng ghét mà thôi kệ đi <laughs> nói chung á là hôm nay nè mình đã thực hiện lời hứa với bạn và mình đã làm một cái thử thách đó chính là tỏ tình mấy bạn nữ trong hero team bằng cách hóa trang thành ngựa mặt ngu để cho mấy mấy mấy bạn nữ rồi nhưng mà rất là tiếc là hôm nay chỉ có mỗi mình Sammy và Simmy có ở nhà thôi Ừ, không có nhiều bạn nữ ở ở, ở nhà không có ca mui không có timmy cho nên mình không tỏ tình hết được bởi vậy cho nên á là mình sẽ thực hiện thử thách này ở trong tập tiếp theo nữa nha và nếu như bạn nào muốn mình thực hiện tiếp những thử thách của các bạn á thì bạn đừng quên hãy để cho video này đạt lên được 10.000 like nha bạn thì mình sẽ làm thêm những video thử thách tiếp theo nha ok còn bây giờ thì mình nghĩ video này cũng đã rất là dài rồi thì mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như mà anh em thích video này nè thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè share nè và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình cũng đừng quên hãy quên kênh kênh youtube của các thành viên của Hero tìm đang kiếm họ cho mọi người đó nha anh em còn bây giờ mình về mình thay đồ đây mặc bộ đồ con ngựa mà khô ngứa quá mày mày mày mày con ngựa mày